Rồi, xin chào anh em nhé Đấy. À, xin giới thiệu qua cho anh em thì à, tôi tên là Sơn Tài Xỉu tôi ở bên xe miền Tây Đấy, thì cơ sở tôi chuyên cung cấp cho anh em và chuyên làm cho anh em những cái bộ hồ tài xỉu anh em đi lắc đấu trường hay anh em đi lắc C1 Đấy. bất cứ như ở cái đấu trường nào anh em sử dụng cái bộ hột bên tôi thì là anh em có những cái tỷ lệ chiến thắng khá là cao đấy khá là cao và hột thì đảm bảo cho anh em bao cho anh em hột đẹp hột có tỷ lệ ăn độ cao anh em nào mà dùng hột ở bên tôi rồi thì anh em biết còn anh em nào mà chưa dùng hột thì là anh em có thể tìm hiểu Đấy. thì anh em đi làm tay cái thì là tất nhiên là anh em phải tìm cho mình Đấy. những cái bộ hột tài xỉu khác nhau để thì anh em đi lắc anh em dùng nguyên một bộ hột anh em đi lắc thì là rất dễ anh em bị bắt bảng và anh em thua nha Đấy. anh em đi lắc thì là ít nhất trong tay anh em phải có hai cho đến ba bộ để anh em có thể thay đổi nhé đấy và hai ba bộ đấy thì là cái cách đi của nó khác nhau cái cách đi của nó khác nhau và anh em lắc cái cách lắc của nó cũng khác nhau để anh em đỡ bị bắt bài đấy thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi hoàn toàn không tang 100% không tang cho anh em Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu này là bộ hột tài xỉu tam sắc Đấy, bộ hột tài xỉu tam sắc bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi mà 100% là không tăng cho anh em Đấy, bao cho anh em cả trẻ hột Đấy. thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì là anh em sẽ có cho mình một cái cách lắc cực kỳ là hiệu quả cho anh em khi mà anh em đi lắc nhé anh em có thể là giữ tài hay là anh em giữ xỉu đấy nó được 7 đến 80 phần trăm cho anh em đấy. và cái bộ hột này thì uh, như tôi nói rồi đấy, bao cho anh em đẹp bao cho anh em tỷ lệ đi khôn của bộ hột và bao cho anh em cái tỷ lệ ăn độ của nó khá là cao nhé đó thì uh, sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này xem là nó đi như thế nào đấy nó có đúng như lời của tôi nói hay không đấy thì ờ, thì biết nó bộ hột này nó đi như thế nào hay là cái cách lắc của nó nó có hiệu quả cho anh em đi lắc hay không thì là tôi sẽ làm một ví dụ và tôi sẽ viết lên trên giấy đấy bao nhiêu chén tài bao nhiêu chén xỉu hay là chén tài chén xỉu như thế nào đấy thì để cho anh em theo dõi đấy, theo dõi là cái, cái bộ hột này cùng với cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu tam giác này nó có hiệu quả cho anh em nhé có hiệu quả cho anh em hay không Đấy. thì uh, sau khi tôi uh, sau khi tôi vào tôi test thì là tôi sẽ test cho anh em này tôi sẽ giữ cho anh em này. giữ bốn uh, chén tài bốn chén tài giữ bốn chén tài rồi xuống xỉu rồi xuống xỉu rồi xuống xỉu giữ hai chén xỉu hai chén rồi lên tài rồi xuống xỉu đó nhẹ nhàng như thế đã nhé đấy đây để lên cho anh em thấy thì uh, sau khi tôi vào tôi test thì là anh em à, theo dõi cái video để theo dõi video xem là tôi có lắc được theo à, cái à, mà tôi đã đề ra hay không đây chính là ý muốn của tôi đấy và tôi sẽ lắc cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của tôi thì nó xem là cái tỷ lệ của nó được bao nhiêu phần trăm nhé. Dạ. đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này thì giữ bốn chén tài đúng không đang là tài luôn giữ tài luôn cho anh em này bốn 5 năm này tiếp tục giữ tài một chén này hai chén này ba chén này bốn chén này bốn chén đúng không bốn chén bây giờ xuống xỉu Đấy, xuống xỉu này xuống xỉu Đó, xuống xỉu xuống xỉu giữ hai chén xỉu một chén hai chén đúng không hai chén cho lên tài vẫn đứng ở xỉu đứng một chén xỉu này lên tài này xuống xỉu này Đấy, xuống xỉu này bão bão nhất luôn này đấy thì uh, vừa rồi tôi đã test theo cái uh, mà tôi đã đề ra uh, tôi đã viết ra như thế này thì à, tôi đã sai một chén là cái chén đang ở hai chén xỉu Đấy, tôi cho lên tài thì nó vẫn đứng ở một chén xỉu rồi chén sau nó mới lên tài được đó thì à, tôi đã sai cái chén đó thì tất nhiên rồi anh em đi mua hột hay là anh em sử dụng cái bộ đồ chơi nào đi chăng nữa thì là anh em có tỷ lệ vẫn phải có tỷ lệ phản đấy, chứ không thể nào một trăm phần trăm cả đấy, thì cái bộ hột này cũng vậy thôi nên là cái bộ hột này là do chính tay tôi làm Đấy. cái cách lắc của nó là do tôi nghiên cứu và muốn chia sẻ cho anh em những anh em nào làm cái thì là anh em có muốn sở hữu hay là anh em nào muốn ờ, được uh, uh, tìm hiểu cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì là anh em cứ liên hệ với tôi hoặc là anh em lên cơ sở Đấy, tôi sẽ chia sẻ cho anh em những cái cái cái cách lắc mà nó mang lại hiệu quả cao cho anh em nhé